đàn chó con của Hanna và Nano Hanna chăm con phải nói là quá khéo luôn đó hôm nay thì to lắm rồi Đây. hôm trước là một găng tay thì hôm nay là nó nó nó nó, nó ờ, ra đến uh, dài ra đến thêm đến uh, 5 cm rồi con con thì đang ngủ để mình quay từng con cho mọi người ngắm nhá. Đây, kiểm lại đực cái, đực này, cái này. À, đực này. Cái này. Đực này. Đực này. Đó. 6 em. Hôm nay là lững chững bò rồi. Ý. Ừ, ừ. hôm nay thì trời rất là lạnh nên để chúng nó rút vào nhau cho nó nằm dù có đèn sưởi quay từng con uh, cún con cho mọi người ngắm mà đây này em đực ừ. Ý. mặt mũi này lớn lên nét luôn nét căng màu mảng nét căng đực đầu tiên thằng thứ hai cũng là một thằng đực thằng đực đầu tiên là nó là cái thằng ờ, nó bé hơn một chút à. À. mặt này là sau lớn lên là giống mặt ờ, của bố nano rồi con ờ, Hanna này nó chăm con phải nói là cực kỳ khéo nó chăm con cực kỳ khéo luôn đây. Tiếp theo là một em cái. Em cái này khung rất là to. Ừ. Còn mẹ ao đang sốt ruột ở bên ngoài, Hana đang sốt ruột bên ngoài. Chờ một tí, tí nữa anh cho vào. Để quay ờ, cún con đã. Vì Hana vào đây thì không quay được. Ừ. Ui giời, nhoi ra, nhoi ra cái ờ, khung sắt này lạnh lắm đây, em đực tiếp theo là em đực đấy cho con nó khỏe đấy đạp đấy Ui, rồi chờ đấy tí nữa nó đang ngủ làm này là cho đánh thức cho nó dậy là bắt đầu cho nó quậy ừ. Ừ. Ừ. đó đàn cho con này sẽ là một cái đàn ở mức cho tốt một đàn cho con ở mức cho tốt rồi ừ đực ừ cái à, còn con cái này to, to khệnh khạng luôn hai con cái thì nó to thế cái to ngang với đực luôn đây cái này đây là con cái ừ, tuyệt vời luôn ok rồi sao núp ra đấy nằm vào giữa đi ở đấy có vẻ nó nó ấm hơn đây nó rút đây con nào vừa hầm hè gầm gừ đấy không biết ừ. đấy đôi bốn năm con năm con nó bằng nhau à, một con nó nhỏ hơn một chút đây này ấy rồi Hana nó sốt ruột quá cho nó vào cho nó trăm con ok đây nằm rất khéo đây mẹ cho con tì rồi xem cho nó chia chác nhau cho nó tì thế nào ừ. Đây. Hanna thì đến uh, hôm nay uh, cho con nó mới dễ ti uh, cho con nó to rồi nó mới dễ ti vì Hanna là có mấy cái ti thì có cái ti to có cái đầu ti to thôi để đấy để để cho con nó ti đi có cái đầu ti to thì cho con cái lúc bé là nó ngậm nó dễ bị ngậm trượt ừ. đó nó dễ bị ờ, ngậm ờ, lệch đầu ti ổn định chưa ổn định chỗ ti chưa sao lại một con lại nằm lại chắn mấy ti thế kia Nè. Thế những con còn lại thì làm gì còn chỗ thằng kia nằm ở rúc ở chỗ kia là là không rúc được đây bình thường thì chúng nó tự uh, chia ti với nhau đấy đây đây này nhìn thấy ti chưa ti bên dưới đây đây này đây mà đúng rồi đấy chính xác đúng rồi đấy rồi con này ti ti này trước đây Anna nằm yên nằm yên nằm yên nằm yên nhưng hẳn ra nó con nó ti nó lộ ti ra nó ti ra dậy đây này cái đầu tì này nó hơi to này đầu tì to như này là cái lúc nó cho con nó còn nhỏ là nó rất khó ti con nào mà bám ờ, vào cái đầu ti ờ, khó ti này thì cái con đấy nó sẽ còi hơn đến bây giờ là là là, là khi mà cái đầu ti uh, ờ, miệng chúng nó to hơn rồi nó ngậm được dễ dàng thì lúc đấy là nó bắt đầu nó lại quay lại nó lại bám đuổi cái tốc độ với nhau tốc độ lớn Đến tầm này là miệng con uh, cún con là nó ngậm được cả cái đầu ti to rồi. Thì uh, ti to ti bé không quan trọng. Chứ 4 năm ngày đầu là ti to ti bé quan trọng lắm. Nếu mà như uh, ti của siro thì dễ. Ti của siro thì nó đều đầu ti. Cho con là ti rất đơn giản. Con nào ngậm ti nào cũng được. Đó. Thì hôm nay là mùng 6 Tết mùng 6 Tết tức là à, mùng sang mùng 7 rồi tức là con cún con được uh, à, 9 ngày rồi ừ. chả mấy mà cho con lại uh, mở mắt ăn dặm mở mắt rồi uh, tập ăn đấy hôm nay mọi người đây nhìn cái dáng người nó này đẻ ra là biết con cún nó cao dài rồi đây này nhìn dáng người nữa này đó là chầm còn quá giỏi luôn quá khéo đó Đấy, cực kỳ khéo luôn à, như cái đàn cho con này là Hana là chăm tự chăm 100% luôn chủ chỉ có sắp cái chỗ uh, sạch sẽ ấm áp cho nó thôi còn lại là nó tự xử lý hết cho mẹ tự xử lý tự chăm con tất tật luôn giữ nguyên giữ nguyên được ờ, uh, 6 con lót đỏ một con đầu tiên ở ngày đầu tiên luôn có thể là ờ, do cái con đấy là cái thai của nó uh, nó phát triển nó kém cho con đẻ ra mà rơi rụng ở trong uh, 3 ngày đầu tiên đó, thì thường là do cái thai của nó phát triển cái thai nó kém nếu mà nó được bú đầy đủ thì thường là do thai Ok, quay ờ, đàn cho con của Hanna để cho mọi người tiện theo dõi. Khi nào mà cho con ờ, mở mắt ờ, tập ăn dặm thì mình sẽ quay chi tiết từng con để mọi người ngắm. Hôm nay nhiệt độ nó lạnh sâu. Đèn sưởi như rồi đây nhưng mà cho con nó vẫn rút vào nhau, lạnh. Nằm rút vào nhau. Đấy, ổn định, ổn định chỗ tì rồi đấy ok xin à, chào tất cả mọi người nhé hẹn gặp lại ở video tiếp theo